Tất cả những đăng ký của quý khách đều được chúng tôi đăng ký lại để à, giúp cho quý khách có một cái lượng đăng ký nhất định. Tiếp tục à, chương trình giới thiệu xe ngày hôm nay, ô tô Kinh Anh trân trọng giới thiệu đến quý khách hàng một cái mẫu xe đến từ thương hiệu của Hàn Quốc. Đó là chiếc Daewoo Ducati 5 chỗ dòng CDX số tự động máy xăng 1.6. Chiếc xe này à, được sản xuất năm 2009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 Và sau đây thì à, chúng tôi xin phép quay một vòng quanh ngoại thất của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Đấy, như quý vị à, thấy thì đây là cái sản xuất năm 2009 dòng CDX có cái à, kích thước lớn hơn so với các cái đời trước với khoảng sáng gầm cao hơn. Tuy nhiên thì xe vẫn giữ được cái thiết kế kiểu dáng đẹp và khá là hiện đại. Chính vì vậy mà dòng xe này có cái khoang nội thất khá là rộng rãi, vị trí ngồi rất là thoải mái không ờ, gây ra cái cảm giác ờ, gò bó như là những ờ, dòng xe cùng dòng khác toàn thân chiếc xe này mang màu đen sơn vẫn còn rất là bóng bẩy rất là đẹp toàn bộ thân vỏ vẫn còn rất là mọng các cái đường gân chỉ vẫn còn rất là sắc nét phẳng phiu chưa hề có cái dấu hiệu gì là cong vênh hay là móc méo cả toàn bộ bốn bánh xe đều được trang bị mâm đúc 5 chấu bản lớn rất là chắc chắn và cũng đều được trang bị hệ thống uh, chống bó cứng phanh ABS cho nên là rất là an toàn. Cụm đèn hậu uh, nổi bật với cái uh, nền màu đỏ nhìn khá là bắt mắt và vẫn là zin theo xe chưa hề có cái dấu hiệu gì là hoe nố hay là nứt vỡ cả. Đấy quay cận cảnh và chi tiết uh, cho quý vị thấy rõ. Hệ thống uh, cảm biến lùi xe trang bị tới 4 cái cảm biến lùi giúp cho quý khách lùi xe một cách an toàn. Toàn bộ 4 cảm biến lùi vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả đây là khoang lốp của bánh xe sau bên phụ đấy quý vị à, có thể thấy mâm đúc năm chấu bản rất là lớn rất là chắc chắn sơn của mâm xe vẫn là sơn zin vỏ bánh xe vẫn còn khá mới hệ thống à, cua lốp và học rè vẫn còn rất là đẹp rất là chắc chắn quay à, cận cảnh và chi tiết cho quý vị thấy các cái tấm nhựa của học rè chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát cả hệ thống phanh ABS cực kỳ là an toàn cho quý khách khi mà vận hành chiếc xe này vỏ bánh xe vẫn còn khá mới với cái à, vỏ xe này chúng ta có thể đi à, một thời gian dài nữa mới cần phải thay thế cánh cửa sau ở bên phụ hệ thống à, keo chỉ cũng như là gioăng cao su vẫn còn cực kỳ đẹp đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào hệ thống chốt khóa trẻ em các cái con ốc của chốt khóa chưa một lần đụng cờ lên một lét để mở ra sơn của cánh cửa vẫn là sơn zin không hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là rách nát cả ngay cả cái phần à, ở phía dưới à, cái phần mà thường xuyên tiếp xúc với nước cũng vậy vẫn còn rất là chắc chắn rất là đẹp hệ thống bà bản lề của cánh cửa vẫn còn rất là chắc chắn quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ đóng mở cửa vẫn còn rất là nhẹ nhàng bậc lên xuống hệ thống chốt khóa quý vị có thể thấy còn rất là đẹp cột cũng như là khung cửa hệ thống giòn cao su cách âm không hề có cái hiện tượng gì là móp méo hay là rách nát cả chúng tôi luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí đặc biệt là những à, vị trí mà có thể ảnh hưởng đến à, chất lượng của xe còn đây là cánh cửa trước ở bên phụ quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy hệ thống keo chỉ chốt khóa rất là đẹp rất là chắc chắn dàn đồng dàn chassis của cánh cửa chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là gì xét cả chúng tôi xin cam kết là chiếc xe này không hề có cấn đụng hay là ngập nước không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi. Đó là cam kết của chúng tôi về chiếc xe này. Hệ thống là giòn cao su, khung cửa cũng như là cột và chốt khóa rất là chắc chắn. Quay cận cảnh và chi tiết à, cho quý vị thấy rõ, giúp à, cho những khách hàng ở xa có thể cảm nhận được 90 à, đến 95% về chất lượng chiếc xe mình cần mua. Các cái hốc gió của dàn lạnh cũng đã được chủ nhân ốp một cái vành bằng mạ chrome rất là đẹp không có hiện tượng gì là gì xét cả hệ thống à, túi khí ở bên phụ vẫn còn đầy đủ rất là an toàn toàn bộ hàng ghế được à, bọc da vẫn là zin theo xe cũng à, còn khá đẹp hộp số tự động ra vào số cực kỳ là chân mượt rất là nhẹ nhàng thắng tay các cái hộp đề đồ vẫn còn khá đẹp và chắc chắn hệ thống điều hòa hai chiều cực mát với à, các cái núm điều khiển theo dạng à, núm xoay kết hợp với à, các cái nút bấm rất là dễ dàng thao tác thuận tiện. Xe cũng trang bị một cái màn hình Android cảm ứng 10 in có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc, xem phim, lên mạng giúp chúng ta có những phút giây thư giãn khi di chuyển trên xe và tích hợp cái bản đồ dẫn đường đây là phiên bản mới nhất được update mới nhất phiên bản 9.8.19 à, rất là cần thiết à, cho những nơi mà chúng ta mới đến lần đầu chưa quen à, đường xá cũng như là địa điểm cần đến vô lăng ba chấu có tích hợp các cái nút điều khiển khá là thuận tiện túi khí trên vô lăng vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả toàn bộ các cái tấm nhựa trong khoang nội thất của xe còn rất là đẹp mặt tắp lô cũng đã được chủ nhân trang bị một cái tấm thảm chống nắng phải nói là chủ nhân của chiếc xe cũng à, chăm sóc xe khá là tốt, giữ xe rất là cẩn thận. Các cái à, đèn ích trên trần xe vẫn còn à, hoạt động đầy đủ. Nút đèn ổ Start Stop vẫn còn hoạt động rất là tốt. Nổ máy rất là nhẹ nhàng, máy nổ khá là êm. Tất cả các cái đèn tín hiệu cảnh báo ờ, trên bảng đồng hồ vẫn còn ờ, đầy đủ và hoạt động hiệu quả. Với ờ, cái kiểu bố trí bảng đồng hồ cũng khá là bắt mắt và tinh tế. Cửa sổ trời trên sàn xe, trần này cũng còn khá là đẹp. Chưa hề có cái dấu hiệu gì là xù lông cả. Gương chiếu hậu vẫn là kính zin của theo xe. Còn đây là khoang lốp ở bánh trước bên phụ. Mâm đúc 5 chấu cực kỳ là chắc chắn đều được trang bị hệ thống ờ, chống bó cứng phanh ABS cho nên là cực kỳ là an toàn vỏ xe gai của vỏ xe còn cực kỳ cao với ờ, cái vỏ xe này chúng ta phải ờ, đi một thời gian dài nữa mới cần phải thay thế hệ thống hộc dè cũng như là hệ thống giảm sóc chưa hề có cái dấu hiệu gì là gì xét hay là mục mọt cả vẫn còn rất là trong cũng đã được chủ nhân ốp cái tấm viền mạ chrome đèn sương mù phía dưới càn trước bám đường rất là tốt giúp cho chúng ta di chuyển an toàn ở những nơi trời tối hoặc là khi chúng ta di chuyển vào ban đêm. Mặt ca lăng cũng đã được à, mạ các cái à, viền à, mạ chrome. Toàn bộ các cục điện pha vẫn còn hoạt động rất là hiệu quả. Chưa hề có cái dấu hiệu gì là hoen nố hay là nứt vỡ cả. Vẫn là zin theo xe. Còn đây là khoang lốp ở bánh trước bên tài, mâm đúc 5 chấu, bản lớn, sơn của mâm xe vẫn là sơn zin, gai của vỏ bánh xe vẫn còn rất là cao. Quay chi tiết và cận cảnh cho quý vị thấy rõ hệ thống ờ, học rè cũng như là giảm sóc rất là chắc chắn đấy quay cân cánh và chi tiết ra ờ, cho quý vị thấy đấy gương ờ, chiếu hậu kính chiếu hậu ở bên phải vẫn là kính zin của nhà sản xuất cánh cửa trước ở bên tài toàn bộ keo chỉ hệ thống gioăng cao su cũng rất là đẹp đầy đủ không hề thiếu một phân đoạn nào sơn của cánh cửa vẫn là zin theo xe không hề có cái hiện tượng gì là gì xét hay là mục mọt cả ngay cả cái phần mà phía dưới thường xuyên tiếp xúc với nước vẫn còn rất là chắc chắn toàn bộ à, gioăng cao su cũng như là khung cửa rất là chắc chắn rất là đẹp chưa hề có cái dấu hiệu gì là móp méo hay là cong vênh cả hệ thống à, keo chỉ cũng như là gioăng cao su của cánh cửa sau bên tài vẫn còn rất là đẹp đầy đủ không hề thiếu một à, phân đoạn nào hệ thống bàn lề vẫn còn rất là chắc chắn Chúng ta cùng à, nhìn lại à, khoang à, nội thất của chiếc xe khá là rộng rãi. Hàng ghế thứ hai, vị trí ngồi cực kỳ là thoải mái, không hề có cái hiện tượng gì là gò bó cả. Sau đây chúng ta cùng tìm hiểu phần máy của chiếc xe này xem như thế nào nhé. Đây là Ducati dòng series sản xuất năm 2009, trang bị cái động cơ xăng 1.6 lít rất là mạnh mẽ. Đặc biệt là nó có trang bị cái hệ thống phun xăng điện tử cho nên là cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu. Hệ thống ờ, keo chỉ của nắp cabo còn rất là chắc chắn, rất là đẹp. Đấy vẫn còn ờ, nguyên cái ờ, tem thông số của hãng sản xuất ở trên nắp cabo rất là rõ ràng và sắc nét. Toàn bộ dàn đồng, dàn sắt xi của nắp cabo cực kỳ là dày. Với chiếc xe này chúng tôi xin cam kết là không hề có cấn đụng hay là ngập nước, không một ngày chạy dịch vụ hay là taxi. Quay cận cảnh và chi tiết phần máy xe cho quý vị thấy rõ. Rất là đẹp. Máy Ecotech cực kỳ là tiết kiệm nhiên liệu Chiếc xe này à, chúng tôi mới mua về, chưa kịp à, dọn rửa gì nhiều về phần máy cả. Nhưng mà máy xe vẫn rất là đẹp, máy nổ rất là êm. Toàn bộ khoang máy vẫn còn rất là khô ráo, sạch sẽ, không hề có cái hiện tượng gì là đổ dầu nhớt cả. Các cái à, lỗ của thành giằng đầu xe vẫn còn rất là tròn và chắc chắn. Thế thì với giá bán là 252 triệu đồng, bao rút hồ sơ và vận chuyển cho khách hàng trên toàn quốc. Một cái giá cực kỳ là hợp lý cho chiếc à, xe mang thương hiệu của Hàn Quốc Daewoo Lacati 5 chỗ dòng CDX số tự động máy xăng 1.6 sản xuất năm 2009 có trang bị hệ thống à, phun xăng điện tử cảm biến lùi camera lùi điều hòa tự động đèn nổ start stop đây là phần cốp của chiếc xe quý vị thấy cốp xe rất là rộng rãi để được rất là nhiều đồ toàn bộ hệ thống à, gioăng cao su của cốp xe vẫn còn rất là đẹp đầy đủ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 còn khá là chắc chắn bình nhiên liệu ống bô của chiếc xe chưa hề có cái dấu hiệu gì là mục mọt hay là nứt vỡ cả các cái à, đầu rô tin hệ thống giảm sóc cực kỳ là chắc chắn khỏe khoắn trước khi à, giao xe cho khách hàng ô tô kiên anh à, luôn luôn kiểm tra lại toàn bộ các cái chi tiết cho nên là khách hàng cứ yên tâm sử dụng chiếc xe này quay cận cảnh chi tiết phần gầm xe từ phía sau cho quý vị thấy rõ cực kỳ là chắc chắn còn đây là gầm xe quay từ bên phía hồng các cái à, thanh rầm rất là dày không một vết à, hàn nứt ở trên à, gầm của chiếc xe chúng tôi luôn luôn quay chi tiết mọi vị trí đặc biệt là những vị trí mà có thể ảnh hưởng đến chất lượng của xe và cuối cùng thì chúng ta cùng trải nghiệm chiếc xe này vận hành ở cung đường nội ô thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang xem là chiếc xe vận hành như thế nào nhé. Quý vị có thể thấy máy đề rất là nhẹ nhàng, máy nổ êm, vào số sang số rất là nhẹ nhàng êm mượt, không có cái hiện tượng gì là bị sóc số cả vị trí à, ghế tài xế ngồi rất là thoải mái vô lăng có trang bị hệ thống à, trợ lực cho nên là đánh lái cũng rất là nhẹ nhàng khi xe chạy có cảm giác rất là đầm xe không có cái hiện tượng gì là rung lắc cả hệ thống à, âm thanh của chiếc xe cũng khá là hay với màn hình cảm ứng Android người in có đầy đủ các cái tính năng như là nghe nhạc xem phim lên mạng và tích hợp cả cái bản đồ Việt Map được uh, update mới nhất anh rất là thuận tiện uh, cho quý khách hàng phụ tùng của dòng xe này cũng rất là dễ tìm kiếm ở thị trường của Việt Nam do đó mà người sử dụng có thể uh, sở hữu ở mọi nơi giá linh kiện và chi phí uh, sử dụng cho chiếc xe này cũng khá là hợp lý hệ thống uh, cái cầm của chiếc xe cũng uh, khá là tốt chúng tôi uh, đang ngồi uh, trong xe quay nhưng mà tiếng tạp âm ở bên ngoài rất là nhỏ thế thì với giá là 252 triệu đồng bao rút hồ sơ và vận chuyển cho khách hàng trên toàn quốc theo tôi nghĩ đây là một cái giá cực kỳ hợp lý cho một uh, chiếc xe 5 chỗ số tự động mang thương hiệu uh, Daewoo sản xuất năm 2009 có trang bị hệ thống uh, phun xăng điện tử, camera lùi, cảm biến lùi, đèn start stop. Vậy thì khách hàng nào quan tâm hãy sớm liên hệ với số điện thoại 0983 457763 hoặc 085 88 44 để ưu tiên được giá tốt nhất nhé. Hoặc là quý vị khách hàng có thể đến địa chỉ C1 Lô 11 Phạm Hùng, khu lân biển Rạch Giá, Kiên Giang để trải nghiệm thực tế chiếc xe này. Tiếp là vừa rồi à, quý khách đã xem chi tiết của chiếc uh, Daewoo Ducati dòng Cedric 5 chỗ số tự động, máy xăng 1.6 có trang bị hệ thống à, full xăng điện tử sản xuất năm 2009 mang thương hiệu của Hàn Quốc hy vọng à, qua cái video clip quý khách có một cái nhìn tổng quan về chiếc xe mình cần mua trân trọng cảm ơn quý khách đã quan tâm theo dõi clip và đừng quên đăng ký hoàn toàn miễn phí kênh bán hàng của ô tô kinh anh trên youtube và trên fanpage sau đó nhấn vào biểu tượng chiếc chuông cạnh cái nút đăng ký để là người đầu tiên nhận được à, những video mới nhất đánh giá về chất lượng các loại xe đã qua sử dụng của ô tô kinh anh hãy like và chia sẻ clip này đến với người giúp ô tô kinh anh nhé trân trọng cảm ơn chào tạm biệt và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo